mơ anh còn ngủ mơ đến khi em thơ lòng người anh đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta từ dưng thương em mơ và đau buồn đôi mắt hóa mây tình thương sao mùi xa linh khác gì nhớ Yêu sao cánh điều của mình em bước vô người chẳng hẹn đến đời sống Phố thì đừng ngồi tôi chỉ cần đúng lối để rồi xin chơi chung về nhớ Đêm mơ sống một đường về nhà ta cùng em mơ Sự người vội vàng sẽ nghe lối tình lối tình lối bao đã rồi Em nhìn bờ vai xưa Cửa đầu mình hoang sang vô chúa Đành lòng chẳng đường giờ đi đi đi đừng đi đi có hứa Ngày buồn giờ ai không vỡ hoàng rồi Lặng nhìn giống con sông phút bồi thôi, một lần này hãy em ơi ở lại đi anh ôm đớn đau cố nhắm mắt như không biết gì nhưng càng quên càng xót xa muốn yêu đôi trong anh rung đồng dây vào anh năm tháng qua chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi thôi ta đã lạc mất thật rồi nhà thương nhau như ban đầu do tình này người đã dọn cho ai anh biến đâu nước mắt tuôn rơi tình ta lỡ làng đành thôi dỡ ra xóa ký ức khép những dấu yêu phai nhòa giờ thì tránh nhau chi thêm đau lòng người thì đợi chờ người thì bước không lời từ biết nhớ mong trên đắm cơn say cả trong nỗi sầu mình giờ trôi nơi đâu ôi cô đơn lòng anh thâu như kéo dưới tay em lại nhưng mà em đi quá xa chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiên tha quên đi bao giấc mơ đôi ta say bấy lâu em theo tình nhân mới bỏ mặc anh ngâm đớn đau có nhắm mắt nhưng không biết gì nhưng càng quên cơn xót xa phút yêu đôi trong anh rung động dây bỏ anh năm tháng qua chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi thôi ta đã lạc mất trái tim chung thủy cho người nào ngờ mình nhận lại đằng tay người mang nhát thương vương vẫn ai rồi mất hết tháng năm vì nhau em chắc cũng không buồn đau bấy lâu em theo tình nhân mới mô mà anh ôm đớn đau cô nhắm mắt như không biết gì nhưng càng quên càng xót xa phút yêu đôi trong anh rung động dây vào anh năm tháng qua trắng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi thôi ta đã lạc mất thật rồi quên đi bao thứ mơ đôi ta say bay em theo tình nhân mới bỏ mặc anh ngâm đơn đau cố nhắm mắt như không biết gì nhưng càng quên càng xót xa Muốn yêu đôi trong anh xung động dây vào anh năm tháng qua chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi thôi ta đã lạc mất thật rồi sin